Chào tất cả các bạn Một số bạn à, cũng chưa khám phá hết những cái à, tính năng có sẵn trên Facebook và cũng như uh, Messenger thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn à, 5 cái mèo để các bạn à, tôi ưu hóa và khám phá những cái tính năng có sẵn à, trên à, Facebook cũng như Messenger rồi ok thì đầu, đầu tiên chúng ta sẽ nói đến là cái đổi tên à, trên Facebook thì chúng ta sẽ vào Facebook để ta đổi tên Facebook theo chúng ta click vào ba cái dấu vạch ở góc phải màn hình để chúng ta vào và chúng ta di chuyển đến ờ, cái phần là ờ, cài đặt và quyền riêng tư thì ở đây chúng ta ấn vào cài đặt và chúng ta căn vào thông tin cá nhân các bạn Giờ đây chúng ta có thể đổi tên của chúng ta đây chúng ta ấn lưu và thay đổi nên ta muốn thay đổi còn mình à, mình chỉ giữ nguyên tên này rồi ok đó là cái tính năng nhất và cái tính năng thứ hai mà mình muốn à, giới thiệu tiếp đến các bạn đó là tắt mở ở à, trên trang thái thông báo tức là khi chúng ta đang hoạt động đang online mà không muốn bất kỳ ai biết chúng ta đang, à, đang online chúng ta cùng vào Facebook và chúng ta cùng chọn thanh góc phải màn hình và chúng ta sẽ kéo xuống và chúng ta chọn đến à, cài đặt và quyền riêng tư tiếp theo chúng ta sẽ chọn đến phần cài đặt và các bạn hãy kéo xuống cho mình các bạn kéo xuống đến phần là trạng thái hoạt động thì các bạn ấn vào đây như thế này là nó sẽ hiện cái à, à trạng thái hoạt động trên à, Facebook và cũng như trên à, Messenger thì để à, tắt trạng thái hoạt động này tắt tắt đi tắt tức là chúng ta đang hoạt động trên Facebook thì không ai sẽ nhận ra khi ta đang online trừ khi chúng ta comment những cái uh, bình luận ở dưới hình ảnh hoặc là cái video mà chúng ta đăng lên rồi ba là cái tính năng à, chặn bạn bè chúng ta có thể à, chặn hoặc là bỏ chặn thì mình sẽ giới thiệu luôn cho các bạn vào à, cài đặt và quyền riêng tư và chúng ta cùng chọn phần cài đặt và chúng ta kéo xuống và các bạn nhìn thấy ở trên màn hình là có cái dòng chữ là chặn thì chúng ta ấn vào đây để xem cái danh sách đang chặn đây các bạn đây là những danh sách mà mình đã chặn thì để ờ, chúng ta bộ trần thì ra chỉ tích vào cái phần bộ trần như bạn đã thấy ở trên hình là xong rồi đó là cái tính năng thứ ba mà mình muốn chia sẻ đến tất cả các bạn và cái tính năng thứ tư là cái tính năng à, cũng rất quan trọng đối với tất cả chúng ta tại vì à, ứng dụng Facebook là một cái ứng dụng hạ tốn rất nhiều là dữ liệu Chúng ta phải à, tiết kiệm dữ liệu bằng cách là ta sẽ vào phần cài đặt Anh thì các bạn đã bật cái tính năng này để chúng ta tiết kiệm dữ liệu còn mình mình đã bật rồi khi chúng ta vào Facebook một số bạn thì không biết nó cứ hiện uh, à, tất cả đều là tiếng Anh như các bạn thấy đây like comment share thì nó đều hiện bằng tiếng Anh thì một số bạn à, không biết làm thế nào thì chúng ta cũng à, tích vào cái à, ba dấu gạch ở trên góc phải màn hình sau đó chúng ta kéo xuống thì ở đây chúng ta sẽ chọn vào phần setting đây, đây. ta ấn vào phần quả hình quả câu này chúng ta chuyển sang tiếng Việt các bạn thấy hiện tại thì nó đang xuất hiện tiếng Anh bây giờ ta chuyển sang tiếng Việt thì Facebook nó sẽ thiết lập lại cho chúng ta à sau khi nó thiết lập thì nó các bạn thấy này bên dưới nó sẽ đây nó sẽ không hiện là tiếng tiếng Anh nữa nó đã được cài tiếng Việt như người ta mong đợi rồi ok trên đây là những à, chia sẻ nho nhỏ hy vọng à, clip này sẽ à, mang ích cho các bạn nếu các bạn thấy video của mình chia sẻ hay hữu ích thì hãy cho mình một like đăng ký kênh và bấm chuông để ủng hộ mình có thêm động lực sản xuất những video hay hơn nữa à, cuối cùng chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo